theo hành nguyện của các ngài quang giáng nơi đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con cùng nương oai lực của đức bổn sư thích ca mâu ni bạch thình hết thầy chư chúng đã phát tâm bồ đề chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp tất cả chư vì quý thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực phật theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm nhâm dần, đệ tử chúng con được sự cho phép trên sư phụ cùng sự cắt cử của chư Tăng, cũng như thế theo lời thỉnh cầu giới pháp của hàng Phật tử tại gia. Nay chúng con xin được tác lễ truyền bát quan trai giới cho các Phật tử thiện nam tín nữ hiện tại đạo tràng, cũng như toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình qua các trang truyền thông của chùa. Từ nơi thành kính tam bảo và tâm mong cầu giới pháp của chúng con, Xin được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, sự hộ của hết Thầy, chư Vị, chư Thiên, Thiền Thần, Hộ Pháp, khiến cho các Phật tử thiền nam tín nữ tham gia khóa lễ chuyển bắt quan trai giới ngày hôm nay, được thọ nhân giới Pháp đầy đủ công đức, đời đời kiếp kiếp nhân đây mà thành tiểu đạo Bồ Đề. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát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 là ngày tu học thường kỳ của Chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nên Sư Phụ cho phép tổ chức khóa tu bắt quan trai giới qua mạng trực tuyến để hàng Phật tử được hướng tâm tu tập. Giờ đây, chúng con một lòng tha thiết, hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư, truyền trao giới Pháp cho chúng con, được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giới Sư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 À, quý thầy mời toàn thể quý Phật tử ờ, chúng ta đồng ờ, an tọa để chúng ta vào chương trình truyền giới. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình truyền bát quan trai giới được phát trực tuyến trên các trang truyền thông của chùa. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 năm nhâm dần là ngày tổ chức khóa tu bắt quan trai giới định kỳ của chùa chúng ta. Đặc biệt hơn, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày à, Đức Phật xuất gia. Lời đầu tiên cho Sư Bảo Nhiệm gửi lời chúc sức khỏe, an lành tới toàn thể quý Phật tử và gia đình. Chúc đại chúng có một ngày tu tập trai giới được trọn vẹn công đức Kính thưa đại chúng, cách đây hơn 2.500 năm về trước, Thái tử Tất Đạt Đa, sau ba A Tăng kỳ kiếp tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập công đức Ba La Mật, đến kiếp cuối cùng này, Ngài sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Do công đức tu tập từ nhiều kiếp, cho nên đến kiếp này, Ngài sinh ra à, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và từ bé thì à, trí đức à, đã vẹn toàn, à, rất là à, giỏi. À, và vì vậy cho nên Ngài được mọi người, tất cả à, trong cung rồi dân chúng rất là yêu quý. Đó. À, Thế thì ờ, khi mà Ngài sinh ra, vua cha mới à, mời một vị tiên nhân đến đoán tướng, đoán mộng, đoán tướng cho Ngài. Đó là Tiên A Tư Đà. Thì khi mà đến nhìn thấy Thái tử, Tiên A ờ, Tư Đà đoán là nếu Thái tử còn ở tại gia thì chắc chắn Thái tử sẽ làm một vị chuyển luân thánh vương à, là vua của bốn châu thiên hạ. Đó. Thế còn nếu Thái tử đi xuất gia thì Thái tử sẽ trở thành một vị Phật toàn giác. Đó. Cho nên à, Đức Vua Tịnh Phạn khi đấy thì chỉ muốn Thái tử ở lại Vương Triều để tiếp nối ngôi vua. Ngài tìm mọi cách để Thái tử ở lại à, triều đình, ở lại cung mà không đi xuất gia. Ngài cho xây dựng ba tòa lâu đài à, phù hợp với ba mùa khác nhau. Ở Ấn Độ thì chỉ có ba mùa thôi, khác với à, ở Việt Nam mình. Và ba tòa lâu đài này thì phù hợp à, với thời tiết. À, mùa hè thì mát, à, mùa đông thì ấm áp. À, đấy, thế thì từ bé vua cũng cho mời à, những cái người à, ca vũ nhạc kịch đến ờ, để làm cho Thái tử vui vẻ và để mục đích là Thái tử quên đi cái ý ờ, cái cái cái những hạt giống xuất ra vua thì cho tất cả những người già người bệnh ờ, là di chuyển ra ngoài thành và thái tử cũng không được ra ngoài thành mãi đến năm 19 tuổi lúc đó đức vua xét sắp chuyển ngôi cho thái tử thì lúc đấy thái tử mới à, xin vua ra ngoài thành dạo chơi và khi ra ngoài thành dạo chơi thì thái tử đã chứng kiến cảnh người già người bệnh người chết và khi về thái tử suy tư về lẽ vô thường ờ, và sự khổ của kiếp nhân sinh và từ đó ờ, hạt giống xuất ra được nảy mầm và được phát triển à, thái tử đã quyết định đi xuất gia đó thế thì thái tử chỉ một nhìn thấy một lần cảnh già bệnh chết đã khởi được ý nguyện xuất gia rồi còn chúng ta ngày nay khi mà dịch bệnh covid đang lan tràn và diễn biến rất là uh, phức tạp rất nhiều người đã chết vì dịch bệnh covid cũng rất nhiều người đã nhiễm. Bản thân chúng ta cũng có thể nhiễm và chết vì dịch bệnh Covid. Vậy không biết là các Phật tử có ai khởi được ý niệm xuất gia chưa? Nào, à, đấy, thế mới thấy rằng là gì? À, căn lành, đúng không? Căn lành mới khởi được những thiện tâm, căn lành mới khởi được những ý nguyện xuất gia, không phải đơn giản, đúng không ạ? Đó. À, kính thưa quý Phật tử, à, Sư Bảo Nhiệm à, cũng à, xuất gia cũng được à, gần 10 năm rồi. Và cái à, nhân duyên mà Sư đi xuất gia thì cũng à, rất đặc biệt. À, và quý Phật tử con muốn nghe về nhân duyên xuất gia của Sư không? À, <laughs> thế thì để sau nhé. Trước khi nói về nhân duyên, Uh, sư xuất gia thì sư xin nói về cái hạnh phúc của người xuất gia một chút bởi vì sư, các sư là những người mà uh, xuất gia, những người mà đệ tử của sư phụ được thực hành pháp uh, thì khi nói về những hạnh phúc được thực hành pháp, hạnh phúc của người xuất gia là những cái cảm nhận chân thật, uh, thực tế, đúng không ạ? Uh, kính thưa quý Phật tử, để nói về hạnh phúc của người xuất gia, hạnh phúc của quý Thầy, nó rất là khó để mình diễn tả được không thật sự nếu mà để mà diễn tả hết được thì không có ngôn từ nào mà diễn tả được hết được. À, vừa rồi trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia thì à, chúng ta ngày đầu tiên được nghe bài pháp hạnh phúc xuất gia của sư phụ. Trong bài pháp đó thì có à, những vần kệ nói lên hạnh phúc của người xuất gia nhưng chỉ một phần nào đó thôi nhá. Thế chúng ta sẽ cùng nghe lại một chút xem nó có phù hợp với sư chùa mình không nha. Ta nay chắc chắn không lo đi tìm bỏ lạc mất cho sáu ngày. Người đời phiền não ai hay, người tu an lạc ngày ngày thành thơi. Đây là một câu kệ ở trong cái bài giảng hôm đó của Sư Phụ. Kính thưa đại chúng, chùa chúng ta thì không nuôi bò không nuôi lợn, cũng không nuôi gà, à, không có chăn nuôi. À, cho nên à, không bị phiền muộn vì việc chăn nuôi. À, Sư Bảo Nhiệm nhớ, hồi còn bé ở nhà, hồi đấy à, Sư mới học cấp 2 thôi, thì à, nhà Sư có nuôi lợn, nuôi bò. Và Sư thì à, được mẹ giao cho, cho lợn ăn, Người thì lúc đấy học cấp 2, người rất bé, mà phải khênh một cái chậu thức ăn của lệnh lợn ấy, nó rất là to, cái chậu to lắm, à, khênh ý à ý ạch, buổi sáng rồi buổi tối đều phải khênh cái chậu cho lợn ăn, mà không cho nó ăn kịp thì nó kêu inh ỏi lên, không tài nào chịu nổi, thế là phải cho nó ăn, mà rất là vất vả. À, rồi lại còn bò nữa, à, cũng phải đi cắt cỏ cho bò, đó, rất là vất vả như thế. Còn bây giờ các sư đi tu rồi thì à, các sư ở các sư ở trong rừng. Ở trong rừng của các sư thì à, hàng ngày đi khất thực qua một cái đi từ trong rừng ra ngoài bìa rừng. Ở ngoài bìa rừng thì có một cái chú này là chú ấy trong rừng, là chú trong rừng thông và chú khai thác thông thì chú cũng có làm một cái trang trại chăn nuôi ở ngoài ở trong cái rừng thông đó à, thế thì chú cũng nuôi gà nuôi chó à, và chú thì sống một mình khoảng 55 tuổi rồi nhưng không lấy vợ sống một mình như thế à, nuôi rất nhiều gà rất nhiều chó à, và có những lần các sư đi qua ngẫm rằng là chú này thật buồn cười à, vì sao vậy vì chú ấy rất là vất vả về việc cho lợn ăn à, cho cho cho cho gà ăn cho chó ăn chú thì hàng ngày phải đi quốc thông rồi sáng ra trước khi đi quốc thông thì chú phải cho gà cho chó ăn sau đó chú đi quốc thông xong tối mịt chú ấy mới về lại phải cho gà cho chó ăn chú là tự nhiên là biến mình thành người nô lệ của các con vật đấy các quý phật tử thấy không đúng không tự nhiên biến mình thành nô lệ của các con vật đấy suốt ngày phải cho nó ăn à, rồi sao cho nó ăn nuôi nó lớn rồi à, đến khi làm thịt nó. Làm thịt nó thì sao? Kết oán, kết thù với nó. Kiếp sau nó trở thành oan gia trái chủ, nó báo oán mình. Đấy, quý vị tử thấy chăn nuôi khổ không? Tự nhiên vác cái việc vào thân, vất vả, nô lệ cho các con sực vật đấy, xong lại gây oán kết với nó nữa. Đó, à, thế thì quý Thầy thì không có những cái việc đó, không phải vất vả, phiền muộn, không phải làm nô lệ cho các con vật, không phải chăn nuôi nó đó rất là thanh thơ, thành thơi thanh nhàn đúng không ạ rồi à, đến câu kệ tiếp theo ta nay sống khác với đời không trồng mè đậu hôm mơi bận lòng không lo cỏ mọc đầy đồng nên an lạc sống giữa vòng thế gian ta nay có cuộc sống nhàn không lo nước hạn sợ khan nước đồng lá vàng lúa chết uổng công không sợ, không tiếc, trong lòng thường vui. À, kính thưa quý Phật tử, à, chùa chúng ta thì chư Tăng không có trồng trọt, không có trồng ở cây, ở ờ, trồng lúa, trồng khoai, trồng rau, trồng mè, vân vân không có. Ngày xưa thì ở nhà à, bố mẹ sư bảo nhiệm cũng làm nông, à, phần nào sư cũng biết được cái sự vất vả của người làm nông nào là lo cấy, lo cày, lo gieo mạ, lo nước vào, lo nước ra, lo cỏ, rồi lo sâu ăn, lo mưa, lo bão, lo hạn hán, rất nhiều thứ để lo. Đúng không ạ? Đấy, thế còn đấy là người làm nông, còn những người làm công nhân, viên chức thì sao? Có những lần các sư đi làm lễ có những uh, làm lễ cho những gia đình uh, quan chức họ thỉnh các thầy đến nhưng lại đi họp rồi vội vội vàng vàng đi về bảo là con phải tranh thủ lắm đấy mới về được đấy bận lắm thế con đi xong con con về con con dự lễ một cái xong là con phải đi ngay 12 rưỡi trưa con phải đi họp ngay đấy, rất là vất vả đấy là gọi là ràng buộc bởi vì sao mình không muốn mình không muốn vất vả như vậy mà vẫn phải phải làm còn những người công nhân thì sao à, chính như cái chú mà làm thông ở trong rừng các thứ ngày nào cũng thế có những đêm à, muộn rồi thấy chú ấy cũng cuốc thông đẽo thông rất là vất vả đấy thế còn người xuất gia thì sao các thầy không phải làm những việc đó các thầy có làm việc gì cũng là tự nguyện làm việc có ích tự nguyện không bị bắt buộc không bị ràng buộc đó nhá đấy cho nên các thầy không phiền muộn vì các công việc đồng áng trồng trọt à, các công việc của người thế sự à. tiếp theo bài kệ à, thứ ba mà sư thấy nó cũng nói lên được hạnh phúc của người xuất gia ta nay không con phải nuôi gả bảy con gái chồng xuôi về trời. Con côi mẹ quá rối bời, không con không có con gái thảnh thơi ai bì. Ta này không phải sầu bi, con trai bảy đứa vô nghỉ ăn chơi, nợ nần mang tiếng với đời, không con nên mới thảnh thơi an lành. Kính thưa đại chúng, các thầy ở chùa Hồi trước ờ, sư bổ nhiệm cũng có thời gian được ờ, chư tăng phân làm ờ, ban tri khách, rồi hàng ngày được tiếp khách thì suốt ngày rất là nhiều người họ lên họ than phiền về cái việc là con hư, con nghịch, con bỏ học, con bỏ nhà đi, con nợ nần chơi bời nợ nần rồi thì phải vay mượn trả rất là khổ đó đấy là chưa nói chuyện à, tức là khi từ khi có con ra là phải lo rồi nó ốm nó đau nó bệnh nó tật à, nó không ăn cũng phải lo rồi học hành cũng phải lo rất nhiều cái thứ mà phải lo cho con cái đúng không quý phật tử đó thế còn à, sư bảo nhiệm cũng có mấy người bạn học cùng đại học à, có cái cậu bạn này, cậu ấy hơn sư một tuổi, học cùng đại học. À, cậu ấy hồi còn là sinh viên thì rất là vui vẻ, ra trường cũng bảy tám năm không lấy vợ, rất là vui tươi, hồn nhiên. Ấy. Đi chơi, thích đâu, đi chơi đâu thì đi chơi, à, làm việc thì có tiền thì à, lo cho bản thân, rồi để tích lũy, rồi để biếu bố mẹ. À, rất là tự nhiên, không bị ràng buộc à, nhiều lúc cậu ấy rủ bạn bè đi chơi thì à, thấy bạn bè bị ràng buộc vợ con thì cậu còn trêu thế năm ngoái cậu mới lấy vợ năm ngoái cậu lấy vợ xong thì năm nay sinh được một đứa bé gái hai bây giờ mới được hai tháng rưỡi thế thì biết tin là cậu ấy cả gia đình à, hai vợ chồng bị nhiễm covid mà hai vợ chồng nhiễm covid thì đứa con nhỏ hai tháng rưỡi kiểu gì cũng nhiễm covid thôi à, vợ chồng à, sư cũng nói là vợ chồng thì có thể là à, dùng những bài thuốc của chùa hướng dẫn à, ăn hành ăn tỏi có thể chữa được thế còn đứa con nhỏ thì sao nó rất là khó thế cậu cũng rất là lo lắng rất là à, thương đứa con nhỏ đấy mà chúng ta thấy cô cô cô cô có mệt không tự nhiên đang một mình một thân một mình không sướng lại đi lấy vợ rồi sinh ra con phải lo cho con như thế bây giờ rất là phiền rất là lo con mà nó bị covid nó chết thì sao đấy rồi nó không thở được nó cũng khóc đấy rất là khổ này cậu ấy cũng than vãn cũng khó cũng lo lắm bảo với các sư là cậu cũng lo cũng thương con lắm đấy đấy sư cũng nghĩ trong lòng bảo là đấy hồi trước bảo đi tu đi thì không chịu đi bây giờ lấy vợ lấy vợ rồi thì ai bảo phải lấy vợ à, lấy vợ rồi thì khổ là đúng rồi đấy đúng chúng ta thấy đúng không nó tự nhiên như thế thế mà sư bảo nhiệm cũng nói nếu thật sự tất cả chúng ta đây mà ai cũng có thiên nhãn tức là có thần thông nhìn thấy kiếp trước kiếp sau rõ ràng thì chúng ta thấy rằng đứa con của mình nhiều khi nó là oan gia trái chủ của mình kiếp trước nó có khi là công nhân của mình mình làm mình nó làm việc cho mình mình chèn ép không trả tiền công cho nó bóc lột sức lao động của nó bây giờ nó sinh ra làm con của mình để nó bóc sổ lột sức lao động của mình có bao nhiêu tiền nó mang tiền mình đi nó tiêu hết để nó đòi lại cái tiền công trước đây mình nợ nó đấy rồi nó có khi là gì kiếp trước mình đánh đập nó à, mình à, mình đối xử tệ bạc với nó bây giờ nó sinh ra làm con của mình để nó đối xử tệ bạc lại với mình đấy nếu mà giả sử như chúng ta mà biết được tiền kiếp như thế thì sư hội nhiệm nghĩ là chúng ta sẽ nhẹ đi cái ái luyến đối với con cái rất nhiều. Thì trong kinh Phật cũng có một cái câu chuyện nói về cái việc tiền kiếp này. Thì sư xin đọc cái bài kinh này cho mọi người cùng nghe nhé. Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước xá vệ vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy trong thành có một vị trưởng giả Bà La Môn rất giàu có, song lại là người keo kiệt, tham lam, không bố thí. Mỗi khi ăn, ông cho người đóng kín cửa, không tiếp khách. Vì vậy, Sa môn, Phạm Chí, những người đến xin ăn đều không gặp được. Một hôm, trường giả thèm ăn ngon, sai vợ làm một bữa thịnh soạn. Bà vợ liền giết một con gà béo, ướp gừng, gia vị, rồi đem quay các thứ ăn uống, bánh trái chẳng mấy chốc cũng đã được chuẩn bị uh, bày ra đầy bàn. Ông ra lệnh cho đóng kín cửa lại. Hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau. Hai ông bà thay phiên nhau xé thịt gà đút cho con ăn không ngớt. Đức Phật biết ông trưởng giả này có phúc duyên, có thể độ được, bèn hóa ra một vị sa môn, ngồi trước bàn ăn của họ, chú nguyện rồi lại nói xin hãy bố thí cho ít nhiều, nhờ đó mà được phước lớn. Ông trưởng giả ngẩng đầu lên trông thấy Hóa Sa Môn bực mình mắng. Ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn. Nhà người ta ăn ăn, uống sao lại đường đột xông vào? Hóa Sa Môn đáp, ông mới thật là ngu si, không biết hổ thẹn. Tôi nay là khất sử sĩ, thì có gì phải hổ thẹn? Trường già vặn hỏi, tôi và vợ con tôi đang ăn với nhau thì có gì phải hổ thẹn? Hóa Sa môn đáp, ông giết cha, lấy mẹ làm vợ, à, nuôi dưỡng oan gia mà không biết hổ thẹn. Trưởng giả kinh ngạc liền hỏi, Đạo nhân, vì sao mà nói như vậy? Sa môn đáp, con gà trên bàn chính là cha ông đời trước. Do vì san tham nên ông ta phải đọa sinh làm gà, luôn bị ông ăn thịt. Còn đứa bé này kiếp xa là quỷ la sát. Thủ đó ông là thương khách đi thuyền ra biển buôn bán, bị dòng nước cuốn trôi, trôi giạt vào nước quỷ la sát, bị nó ăn thịt. năm trăm đời đều như vậy quỷ la sát mạng hết, sinh lại làm con ông. Vì tội ông chưa hết, nên nó đến để hại ông. Vợ ông ngày nay chính là mẹ ông đời trước, do vì ân ái sâu chắc, cho nên nay trở làm lại làm vợ ông. Ông ngu si, không biết túc màng, giết cha cho oan gia ăn, lấy mẹ làm vợ, sáu nẻo luân hồi mênh mang không bờ bến. Quanh quẩn trong đó mà không biết được, chỉ có bậc chân nhân đắc đạo mới thấy được việc người chết chỗ này, sinh chỗ kia, kẻ ngu không biết há chẳng hổ thẹn sao? Bấy giờ trưởng giả kinh sợ, mình mẩy nổi gai, toát mồ hôi lạnh Đức Phật liền vận dụng thần thông giúp cho ông biết được túc mạng. Trưởng giả ngay đó liền sám hối lỗi lầm, tạ ân Đức Phật và xin thọ ngũ giới. Kế đó Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, ông nghe liền chứng quả tu đà hoàn. Đấy, đại chúng thấy bài kinh có hay không ạ? Kính thưa quý Phật tử, nếu chúng ta tin lời Phật dạy tin nhân, tin quả, tin luân hồi và chúng ta quán những cái mối quan hệ trong gia đình mình hiện tại thì thật sự chúng ta sẽ nhẹ đi sợi dây luyến ái này rất nhiều. Và khi đấy chúng ta sẽ chọn cho mình con đường sáng hơn, con đường hiện tại, tìm được cho mình một cái niềm hạnh phúc, à, hạnh phúc hơn cái hạnh phúc hiện tại nhé. Đó, thì người xuất gia các thầy các thầy tin lời Phật dạy, hiểu được vợ con, à, nhân duyên, mối ái luyến trong gia đình, nó đều là từ những mối ân oán trong tiền kiếp, nay mới gặp lại. Hội tụ rồi chia ly, chia ly rồi lại hội tụ, gặp nhau trong duyên thiện thì kiếp sau thì lại có duyên để gặp trong duyên thiện, gặp nhau trong ác duyên thì kiếp sau lại báo oán nhau đó cho nên quý thầy à, đi tu rồi rất là nhẹ nhàng không dính mắc cái chuyện à, à, con cái nên rất là thành thơi không phải lo lắng về con cái đấy đấy là niềm hạnh phúc của chư tăng nhá rồi đến bài kệ thứ tư ta nay không nợ vây quanh không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà ba y một bát không nhà không lo tiền bạc, thật là thành thơi. Tà này không phải tính toan, có nhiều chăn đệm trướng màn thế gian, suốt ngày bắt rệp rộn ràng, đời tu đơn giản, thân an tâm nhàn. Đấy, kính thưa đại chúng, chư tăng chùa chúng ta thì giữ hạnh ba y một bát Đó, và một tấm bạt nữa Ờ, tấm bạt để gì làm chỗ ngủ đó thế thì các thầy không phải lo cất chứa tài sản không phải lo nợ nần à, tiền chùa có tiền nhiều bao nhiêu các thầy cũng không quan tâm không cần biết ai lên chùa cúng dường cái gì các thầy cũng không quan tâm không cần biết vì tất cả đều có sư phụ có đại chúng lo cho rồi có những người trước sự lo chuyên lo uh, theo những cái uh, sự uh, phân công của chúng. À, có sư phụ lo hết cho rồi, chư tăng những người uh, chuyên tu không phải lo lắng gì cả. Rất là nhàn. Đến giờ đi khất thực thì mang y bông ôm bát đi khất thực. Đấy. Ai cho gì thì ăn lấy, cũng không cần uh, kêu không kêu ca uh, món ngon, món dở chúng ta ở nhà mà vợ con à, nấu cơm mà hoặc là chồng nấu cơm mà gì dở thì chúng ta kêu chúng ta phiền có khi thành cãi nhau đúng không nhưng các sư thì ai cho cái gì ăn cái nấy rất là nhàn đấy, đấy là hạnh phúc của người xuất gia đấy rất là hạnh phúc và có rất là nhiều thời gian vì không phải nấu ăn không phải đi kiếm miếng ăn bằng cái việc là gì à, trồng trọt các thứ không phải nấu ăn không phải lo kiếm tiền để có miếng ăn xin ăn tùy duyên để làm phước cho mọi người ờ, và nuôi sống chính thân mạng của mình đó cho nên các sư rất là à, thanh nhàn hạnh phúc nhé. bây giờ ngoài thế gian người ta khổ vì tiền cũng nhiều lắm đúng không ạ vì sao vậy vì thực ra cả ngày cái gì cũng dính đến tiền nào là tiền ăn tiền điện tiền nước tiền ở, tiền con ăn học, tiền điện thoại, rồi tiền thăm, tiền viếng, nhiều thứ tiền lắm, tiền ốm đau, bệnh tật. Xoay ở đâu, nhìn bên phải cũng thấy tiền, bên trái cũng thấy tiền, nhìn ở đâu cũng thấy tiền cả. Đó, đúng không? Nhưng các sư thì không có những nỗi buồn phiền vì tiền, ờ, không buồn phiền vì tiền, đúng không Đó, rất là thành thơi. Ờ, chùa... À, có sư phụ và đại chúng à, theo phân công để xây dựng tiền bạc và tử cúng cũng không cần quan tâm không để ý đó rất là an nhàn thảnh thơi à, nhà đấy là hạnh phúc của chư tăng chùa chúng ta à, của những người đi tu mà mong cầu được tu hành đó rồi đến à, về tài sản cũng thế tài sản thì à, các sư ba y một bát một miếng manh bạc Ờ, không cần phải quan tâm là gì áo quần may bộ này bộ kia giày dép đôi này đôi kia mốt này mốt kia à, không phải lo chúng ta ở thế gian thì phải lo những thứ đó đúng không ạ à, thấy bạn bè mặc đồ đẹp hơn mà mình đi dự hội đi chơi mặc đồ xấu hơn cái là mình phải à mua bằng được cái bộ đẹp mốt nào thay bằng mốt đấy chứ tăng thì không phải không phải mốt không phải thay à, có à, chỉ có ba y thôi rách thì vá à, vá khi nào mà muốn quá vá không được thì mới thay bộ y mới đó rồi đến bài kệ thứ năm ta nay không vướng cô nàng thành bà vợ giữ tóc vàng mắt xanh suốt ngày bị mắng bị hành nên như lai sống an lành thảnh thơi đó đây là một bài kệ trong bài giảng hôm đó của Sư Phụ. Thì kính thưa đại chúng, à, lúc nãy như ban đầu Sư cũng nói là Sư sẽ kể một chút về nhân duyên đi tu của mình cho mọi người cùng nghe. À, bây giờ thì đúng cái bài kệ này Sư sẽ kể nhé. kính thưa đại chúng thì à, các Sư à, ngày xưa cũng trải qua thời thanh niên, cũng có những ước mơ, à, những khao khát và bản thân sư ở nhiệm thì ngay từ uh, lâu rồi luôn có từ khi chưa đi xuất gia mà rất lâu trước đó luôn có trong lòng một có một những cái dòng tư tưởng một là mình sẽ làm một cái việc gì đấy thật lớn à, thật lớn ở đây hồi đấy chỉ nghĩ là thật lớn là ví dụ như chủ tịch tập đoàn à, một công ty lớn hoặc là làm cán công ờ, làm chủ tịch nước ví dụ thế hồi đấy chỉ nghĩ như thế thôi làm một cái công việc gì lớn mà nó có tầm ảnh hưởng đến số đông. Đấy, chỉ nghĩ như thế thôi. Hoặc là mình sẽ đi tu. Nhưng mặc dù hồi đấy thì không biết Phật Pháp, không biết đi tu là gì cả. Mà tự nhiên lại khởi lên cái ý niệm mình, một là làm việc lớn như thế, hai là đi tu. Đấy, nó rất là lạ như vậy. Và quả nhiên thì khi mà sư học đại học, cái ngành à, hồi đấy sư à, học đại học mỏ, ngành quản trị doanh nghiệp mỏ, thì cái ngành mà sư học thì suy nghĩ, suy nghĩ là mình học ngành này ra thì không thể nào làm lớn được. Cho nên cũng học một thời gian thì cũng rất là chán cái việc học và bắt đầu cái tư tưởng đi xuất gia đi tu ấy nó bắt đầu nó, nó mạnh hơn, nó khởi lên nhiều hơn. Rồi à, các sư cũng trải qua cái tuổi thanh niên yêu đương ờ, khi mà ờ, rời trường học ờ, các sư đi làm thì cũng có yêu đương cũng có chuyện yêu đương nam nữ thế thế thì sư cũng khi mà yêu thì thấy rằng người ta rất hiền lành, tử tế. Thế có một lần à, yêu nhau được khoảng tầm 2 năm thì có một lần cãi nhau. Và tự nhiên hôm đấy sư thấy à, cái cô bạn gái của mình tuôn ra một tràng toàn là những cái cô ngôn từ rất là hỗn. <laughs> đấy bởi vì khi giận tức nhau mà. Và sư lúc đấy sư nghe mà sư cảm giác rất là kinh, rất là gớm ghê. Bởi vì sao? Bình thường mình thấy à, cô bạn gái rất hiền lành thế mà sao mà trong hôm nay lại dữ dằn và nói ra những cái ngôn từ mà mình bản thân mình chưa bao giờ mình nói ra những ngôn từ như vậy bởi vì sư ngày xưa từ bé đến giờ ờ, đối với quan hệ gia đình anh em thì luôn xưng anh sang em chị em cũng xưng chị xưng em bạn bè thì xin xưng mình xưng cậu không bao giờ uh, mày tao tí tớ hoặc là uh, nói hỗn hào nói những cái từ bậy bạ hiếm lắm ít lắm đó thế nhưng khi mà thấy một cô gái nói như thế sư cảm giác rất kinh và có thể và từ đó sư sau đó một thời gian ngắn sau thì sư quyết định đi tu sư quá nhàm chán về cái việc đó và uh, sư đi tu quyết định đi tu thì khi uh, trước khi đi tu trước khi mà xảy ra cái xung đột đấy thì uh, sau khi xảy ra xung đột đấy thì sư cũng có những khoảng thời gian sư ngồi một mình ở trong phòng và sư tư duy rằng như thế này cuộc đời này thật là nhàm chán vì suốt ngày chỉ ăn, ăn rồi đi làm, đi làm rồi ngủ, à, ngủ rồi lại tới ăn, ăn rồi đi làm, đi làm rồi ngủ. Cứ xoay vòng như thế thôi. Và rất mong có một ngày Chủ nhật để được nghỉ ngơi thành thơi. À, nhưng mà rồi một ngày Chủ nhật qua đi rất là nhanh, vèo một cái để hết Chủ nhật rồi, lại phải tất bật với cái vòng tròn ăn, ngủ, à, ăn rồi đi làm, đi làm rồi ngủ, cứ như thế thôi và rất nhàm chán. Sư nghĩ rằng ôi cuộc sống này chỉ có nhẹ, nhẹ tẻ nhạt như thế này thôi à. Và bắt đầu từ đó trở đi cái ý chí xuất gia nó mạnh mẽ cộng với cái việc à, trong chuyện tình cảm nó mình nhàm chán cái chuyện tình cảm nữa. Thấy khổ trong cái việc tình cảm nữa. Thế từ đó sư mới đi xuất gia. À, và đi xuất gia thì rất duyên là sư đi xuất gia khi khởi tâm đi xuất gia một cái thì à, hồi đấy sư lên chỗ cậu bạn cậu dẫn đi vào trong cái lụng xanh à, để chơi thì à, đi qua thì nhìn thấy ngôi chùa của mình hồi đấy đang xây dựng à, đang xây dựng thì sư bảo là thôi dẫn lên tớ lên ngôi chùa này thăm lên chùa này thăm thì khi đấy mới thấy cảnh chùa à, đang xây dựng phát tâm lên đây xuất gia ban đầu à, sư cũng à, đi à, lên đây làm công quả hồi đấy thì à, sư đang làm cẩm phả và sư về ở chỗ ngay chỗ bệnh viện thủy điển ở chỗ à, uông bí đây để ở cùng với người bạn trong một thời gian ngắn. Thì khi ở đấy sư lên đây làm công quả thì vì không có xe, bạn bè thì đi làm đi xe hết, mình thì không có xe. Thế thì cũng nghĩ là thôi, mình không có xe mà mình ấy thì mình cứ rảnh, mình không làm gì. Mình cứ đi bộ, mình lên chùa mình làm công quả. Thế sáng cứ đi bộ làm công quả từ bệnh viện Thủy Điển lên chùa làm công quả rồi chiều đi về. Được khoảng tầm 4 năm lần như thế thì quyết định thôi lần này sẽ lên chùa ở hẳn, ở xuất gia. Và sau đó khi mà phát tâm như thế xong thì sư sẽ sư bỏ hết tất cả mọi thứ. Quyết định đi một thân một mình à, lên chùa ở luôn. À, và lên chùa thì rất may là được sư phụ cho đại chúng trở lại làm công quả và được xuất gia. Đó là nhân duyên đi xuất gia ở sư Bảo Nhiệm. Đó. Thế thì à, các sư đi tu như vậy các sư không bị dính mắc bởi cái chuyện nam nữ nữa bởi vì bản thân như sư ở nhiệm trải qua chuyện nam nữ thế gian sư, sư mình nhiệm biết rồi thật sự là rất là ràng buộc. Mình phải để ý xem người ta có vui không, ờ, người ta có tâm trạng người ta thế nào. Người, rồi những cái ngày lễ phải lo sắm quà để biếu để tặng. À, tự nhiên mình bị lệ thuộc vào người ta. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn mình cũng lo. Đấy, rất là lệ thuộc. Đấy, bây giờ ai yêu thì biết đúng không? Nhất là những cô cậu thanh niên đang yêu thì biết người yêu mà giận một cái thì lo lắm, ờ, phiền muộn lắm. Có khi bỏ ăn vì chuyện giận hờn với người yêu, đúng không ạ? Đó. Thế còn các sư thì không phải lo những chuyện đấy. Rồi lấy nhau về là vợ chồng thì sao? Càng khổ hơn nữa. Có những đôi khi yêu nhau thì đẹp lắm. Thế lấy nhau về một thời gian thì sao? cái nhau âm ỉ. Vì sao? Vì khi yêu là mộng mà về sống với nhau mới là thật. Mà thật thì sao? thật thì toàn thấy những cái thứ gọi là gì bẩn thỉu thôi đúng không thấy những thứ xấu xa thôi cho nên không chấp nhận được thì thành ra cãi nhau mỗi người một quan điểm không ai nhường ai thì thành ra cãi nhau cho nên à, cãi nhau đấy, và bất hòa rồi à, không chấp nhận được nhau thì dẫn đến ly hôn chia tay con côi à, mỗi người một nơi đó rất là khổ các sư thì đi tu rồi không phải lo chuyện à, vợ hành không phải lo chuyện gì à, cãi nhau với vợ với con bị vợ kiểm soát không phải lo đến chuyện đó nha rất là thành thơi thanh nhàn đấy là một hạnh phúc mà thoát khỏi sự ràng buộc của gì à, của ái tình nam nữ vợ chồng đối với người tu người xuất gia nha đến bài kệ cuối cùng bài kệ thứ sáu à, mà sư thấy phù hợp với ờ, hạnh phúc người xuất gia chư tăng chùa chúng ta. Ta nay không bận việc đời, sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy, được thua thành bài bao vây, như lai buông xả ngày ngày an vui. Chúng sinh lấy khổ làm vui, ghét thương không bỏ trôi xuôi dòng đời. Đoàn dục ân ái xa rời, mới được an lạc thảnh thơi mỗi ngày. Đấy, kính thưa quý Phật tử, chúng ta thấy bài kệ đấy có hay không? Rất hay, đúng không? À, chư Tăng chùa chúng ta thì thanh quy cấm, không xem thời sự, không đọc báo chí, à, không xem nghe đài, vân vân cho nên không bị tiếp xúc bởi những luồng thông tin ô nhiễm ở bên ngoài. Tại sao nói ô nhiễm? Bởi vì những luồng thông tin đấy nó gây phiền não cho chúng ta à, có những việc rất là hay rất là buồn cười là như thế này hai vợ chồng có khí đang vui vẻ như thế rồi à, đưa chuyện ở trên tivi chuyện à, người này người kia ở trên tivi về bàn luận bàn luận một lúc thì à, ban đầu thì nhỏ nhẹ một lúc thì cãi nhau cãi nhau một lúc thì à, đánh nhau rồi dẫn đến ly hôn chỉ vì một cái chuyện ở trên tivi thôi bởi vì khi tranh luận như vậy thì mỗi người một quan điểm à, cho nên không ai nhường ai cả thế cuối cùng là cãi nhau đánh nhau nó rất là buồn cười như vậy đó mà cái thông tin trên trên truyền thông trên đại à, truyền thông thì nó nhiều đến mức nào nó rất nhiều các sư thì đi tu rồi không phải quan tâm đến cái chuyện là gì à, tham ô tham nhũng không quan tâm đến chuyện à, người này nổi tiếng người kia nổi tiếng không quan tâm đến chuyện à, doanh nghiệp này doanh nghiệp kia không quan tâm đến chuyện chính trị chuyện chiến tranh không phải quan tâm đến những việc đó và cũng không được quan tâm đến những việc đó. Trong giới luật Phật cũng cấm không có bản luận quan tâm đến những việc đó. Đó, cho nên người tu như các thầy không bị phiền muộn về những luồng thông tin xấu ở bên ngoài. Rất là thanh nhàn, thành thơi. Đó, đó cũng là một hạnh phúc nữa của chư tăng chùa chúng ta nha. Kính thưa đại chúng, ngoài những cái hạnh phúc đó thì à, người xuất gia à, chưa nói tu tập được cái gì, chưa nói là vào đi tu rớt ra tu được cái gì cả, chưa nói. Mà chỉ cần bỏ được những thứ vừa rồi, bỏ vợ, không có vợ, không có gì, không có lo chuyện công việc đồng áng, không lo chăn nuôi, không lo tiền bạc, không lo mang mặc, à, rồi không lo các mối quan hệ ở bên ngoài, à, không lo các luồng, không nghe các luồng thông tin xấu ở bên ngoài, đó đã là an lạc thành thơi của người tu rồi. Quý tử thấy có đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hàng ngày phiền muộn cũng chỉ từ mấy cái nguồn đấy là chính thôi. Đúng không ạ? À, con học có tiền chưa? Chưa có tiền phải lo. Con ốm đau phải lo không? Phải lo. Đó, cho nên mới phiền muộn nhá. Còn người tu như các thầy chưa nói tu được cái gì nhưng bỏ được những thứ đấy đã an lạc thành thơi lắm rồi. Đó, nhưng kính thưa quý Phật tử, để mà bỏ được những thứ đó mà được thành thơi như các sư bây giờ nó không phải đơn giản vì sao vậy vì ví dụ như quý phật tử có con bỏ con đi một tháng đi làm một tháng xa con thì nhớ lo đúng không rồi gì không có tiền có bạc à, ví dụ lên chùa làm công quả không được dùng điện thoại một tuần thôi cũng đã thấy nhớ không phải đơn giản đâu à, giống như là thầy sư minh bảo nhiệm nói ví dụ giống như một cái người mà nghiện chỉ kê ma túy đấy Giai đoạn ban đầu cai xì ke ma túy có khổ không ạ? Khổ làm gì có thành thới an lạc, đúng không? Nhưng mà khi mà bỏ được xì ke ma túy rồi, hoàn toàn bỏ được rồi, thì khi đấy mới thấy được an lạc thành thơi. Không bị những cơn nghiện dày vò, không bị à, cái cảnh phải lo lắng tiền nong để đi hút hít, đúng không? Rất là thành thơi, không bị người đời dèm pha, không phải trốn chui trốn lùi. Đấy, rất là hạnh phúc. Đấy. <clears throat> Cho nên không phải đơn giản mà được hạnh phúc đâu nhá. À, đây là đang nói cho những cái người mà tập tu công quả có hướng xuất ra rồi thì cũng phải xác định rõ tư tưởng. Giai đoạn đầu không hạnh phúc đâu mà phải gì? Phải giống như người cai đấy, giống như người cai nghiện đấy. Mình phải chịu khó, chịu khó một chút qua cái giai đoạn đầu rồi, bắt đầu dần dần thấy à mình khi mình bỏ cái nào mình viễn ly hoàn toàn được bắt đầu mình mới thấy an lạc giống như sư bảo nhiệm ngày xưa ở nhà cũng hút thuốc lá đó. Thế khi đi tu rồi, à, một thời gian đầu thì cũng thèm, thế nhưng đi tu một thời gian sau à, thì không có thèm, không có khát. Nhìn thấy người hút thuốc lá cũng không thèm khát nữa. Thì khi đấy mình thấy rằng, ồ, rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Đấy, phải là bỏ hẳn được mới thấy an lạc. Nhà, đấy, đấy là à, nói cái việc an lạc, thành thơi. Đấy, phải trải qua cái giai đoạn chúng ta viễn ly. Pháp của Phật là gì? phải viết ly viết ly xong mới đến đoạn tận vậy thì qua cái thời gian viết ly cũng phải khó khăn kham nhẫn một chút đấy nha đó thế ngoài ra ngoài những hạnh phúc đấy ra quý thầy ở chùa còn có nhiều hạnh phúc lắm quý phật tử muốn nghe tiếp không đó ngoài ra quý phật thầy ở chùa thì hạnh phúc vì được thực hành pháp bố thí ví dụ mình giúp đỡ huynh đệ giúp đỡ mọi người việc gì mình thấy rất hạnh phúc hạnh phúc vì giới thể của mình được tròn vẹn mỗi ngày mình có lỗi mình sám hối mình thanh lọc nội tâm của mình mình thấy rất là hạnh phúc vì mình không có bị che giấu bị áy náy bị ăn năn đó hạnh phúc vì không giận hờn với ai lâu bởi vì luật phật sẽ cấm là gì chư tăng thì giận bất cách túc tức là không có qua một đêm không có giận hờn ai lâu cả đó cho nên rất là thành thơi đó rồi à, hạnh phúc vì à, thực hành pháp kham nhẫn nhẫn nhục như các sư vừa nói đó à, mình thấy hạnh phúc vì tâm mình hàng ngày được tăng thượng những cái nguồn tâm thiện những nguồn tâm biết ơn những nguồn tâm cung kính những nguồn tâm sống vì mọi người thấy mình thấy mình nhìn lại nội tâm mình mình thấy rất hạnh phúc à, kính thưa quý phật tử à, đó là những cái hạnh phúc mà nó đơn giản còn có những hạnh phúc sâu xa hơn nữa hạnh phúc này thì thật sự phải là người tu thì mới biết được đó là khi mà chư tăng các sư vào như sư bảo nhiệm vào rừng tu thì có những niềm hạnh phúc như là hàng ngày ví dụ như ngồi tĩnh thiền ngồi nghe những tiếng dế tiếng chim nghe tiếng gió mình nhiều lúc mình trong cuộc sống hàng ngày này chúng ta tưởng rằng chúng ta đang nghe được nhưng thực ra chúng ta không nghe được thật sự bản chất của âm thanh. Các thư sư đi xuất gia mới thật sự nghe được hết bản chất của âm thanh. Có những âm thanh rất là nhỏ nhất, tần số của nó rất thấp. Thế mà khi nghe được nó, nó rất là hay, giống như một bản nhạc mà ở thế gian chưa bao giờ được nghe, rất là hay nhưng phải vào trong trạng thái tĩnh lặng thì mới nghe được. Rồi hạnh phúc vì khi mình ngồi mình quan sát các cảm thọ trên cơ thể của mình. Bình thường chúng ta thấy mỗi cắn có ngứa không ạ? Rất ngứa đúng không? Nhưng các thầy ở trong rừng thì khi mỗi cắn một cái các thầy lại phải quan sát cái cảm thọ. Quan sát cảm thọ nó thực ra là khi quan sát cảm thọ con mũi cắn rồi thì thấy rất là bất ngờ. Vì sao vậy? Vì con mũi nó cắn một cái thì nó ngứa nhưng sau khi nó bay đi một cái là chỉ một tích tắc sau là nó hết ngứa. Nhưng bình thường tại sao mình thấy con mũi nó cắn xong mình ngứa lâu thế? À, sau đó mới tư duy mới hiểu ra là vì mình gãi. Mình gãi cho nên nó mới lan cái độc ra nó mới ngứa. à, thế từ sau cứ để cho nó cắn. Cắn rồi thì nó bay đi thì nó hết ngứa. À, mà mình vừa được bố thí, mình còn đi hiến máu được cơ mà. Mà hiến máu mỗi lần à, bao nhiêu là máu cơ mà. Con mũi nó cắn có đáng bao nhiêu là máu đâu. Đấy, cho nên cứ cho nó cắn thoải mái. Đó, thế thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc. Tức là hạnh phúc khi quan sát cảm thọ của mình, thấy được bản chất của cảm thọ của mình là nó sinh xong nó diệt. Và vì mình cứ tác tác động vào nó thì nó mới duy trì. Còn nếu mình không tác động vào nó thì nó sinh xong, nó diệt rất là nhanh. Và nó không gây phiền não cho tâm của mình. Mình không bị phiền não vì các cảm thọ đấy. Đó là một điều rất là hạnh phúc. À. Rồi hạnh phúc khi quan sát các tư tưởng của mình, các dòng tâm của mình. Ngồi tĩnh lặng, quan sát thấy nó tự nhiên nó khởi lên à, nó khởi lên những cái chuyện đâu đâu à, ờ, sau đó thì sao à, rồi lại nó nhảy sang chuyện khác à, xong vài ba tư tưởng như thế mình quan sát thì nó lại không khởi lên nữa nó im bặt à, nó như là tên trộm thấy mình mình phát hiện ra nó rồi thì nó không có không có dám vào nhà mình nữa đấy và khi nó tĩnh lặng như thế thì thật sự là rất là hạnh phúc đó là hạnh phúc của sư chùa mình của những người đang tu tập hạnh viễn ly ở trong rừng. Đó nha, đấy là những hạnh phúc mà à, các sư chia sẻ một chút. Thì quý Phật tử có thấy hạnh phúc không? Có muốn được hạnh phúc như thế không ạ? À? À, muốn hạnh phúc thì chúng ta có thể thực tập nha. Và hôm nay chúng ta tu tập bát quan trai giới, chúng ta cũng thực tập hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm. Chúng ta cũng thực tập gì? Sống viễn ly vợ con, chồng con, sống viễn ly uh, công việc, viễn ly chuyện tiền bạc, viễn ly chuyện xã hội thế sự, uh, viễn ly uh, chuyện yêu đương nam nữ, viễn ly rất nhiều cái duyên. Uh, Đáng lẽ ra thì bình thường, đáng lẽ chúng ta nếu mà không có dịch chúng ta phải về chùa. Thì về chùa nó có môi trường viễn ly tốt hơn. Nhưng chúng ta do dịch bệnh, chúng ta đang ở nhà thì nếu gia đình nào mà chỉ có vợ hoặc chồng tu thì chúng ta giao ước luôn là em lo ờ, một tháng lo 29 ngày còn một ngày tu tập ba quan trai thì anh lo giúp em chuyện tất cả các chuyện trong gia đình để em tu tập còn nếu mà cả vợ cả chồng cả gia đình tu thì tốt rồi chúng ta xem nhau như đạo hữu à, lúc đấy thì không nặng về ai luyến trong ngày hôm đấy nữa mà chỉ coi nhau như bạn đạo thôi thì giống như à, các phật tử bình thường thôi thì cũng tốt thôi, đúng không? Đó, thế thì chúng ta cũng phải thực tập hạnh viễn ly. Mà phải thực tập viễn ly thì mới thật sự có công đức đầy đủ của ngày bát quan trai giới nhá. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tu tập bát quan trai giới thì à, trong bát quan trai giới tức là tám giới của ngày bát quan trai, tám giới này giúp cho chúng ta à, ngăn chặn các cái pháp bất thiện để làm tăng trưởng các thiện pháp trong mỗi chúng ta. À, tám giới này gồm những giới gì? Thứ nhất là không nói à, không sát sinh. Thứ nhất là không có sát sinh. À, giới này thì đối với những người Phật tử đã tu tập bách quan trai giới thuần thục rồi thì cũng đơn giản thôi, đúng không? Đã tu tập vài ba lần bách quan trai giới thì cũng tương đối giữ gìn cái giới này đơn giản. Giới thứ hai không có trộm cắp giới này cũng à, giới thứ ba là không có tà dâm à, không có dâm dục giới này thì à, cũng hơi khó một chút nhưng cũng có thể giữ được đúng không ạ chúng ta cố gắng thì sẽ giữ được đúng không giới thứ tư của ngày bắt quan trai giới là giới không có nói dối giới này thì hơi khó một chút à, vì sao vì chúng ta sống ở thế gian quen những tập khí xấu gian dối rồi thế gian mà đúng không cho nên thực tập giới này rất khó và chúng ta không có môi trường để thực tập. Nếu chúng ta nói thật thì nhiều khi sợ, sợ nói thật rồi tan nát gia đình, sợ nói thật rồi mất công, mất việc, sợ nói thật rồi mất tiền, mất bạc, mất các mối quan hệ nên không dám nói thật. À, các sư ở chùa thì khác, hàng ngày các sư được kiểm tâm, à, trong từng sát na đã kiểm tâm rồi, rồi cuối ngày lại sám hối với bạn đạo của mình, những huynh đệ của mình, nói hết ra những cái, cái xấu, cái dở của mình trong ngày, để huynh đệ mình chứng minh cho mình là mình xin sửa đổi. Đó, đấy, đấy là các sư đang thực tập cái hạnh chân thật. Các Phật tử, cư sĩ ở chùa cũng được thực tập cái hạnh này từ khi làm cư sĩ ở chùa. Về chùa là đã thực tập rồi. Đó, thực tập cái hành này rất là ban đầu thì nó thấy rất là khó khăn bởi vì chúng ta quen tập khí nói dối rồi cho nên à, nói thật ban đầu rất là khó. Nhưng khi mà đã quen rồi thì cảm giác rất là hạnh phúc vì mình không có gì phải áy náy, không lăn che khót, không phải bị gì ngăn che Đó, à, thế còn chúng ta thì ở nhà thì không có điều kiện. Nhưng hôm nay chúng ta quyết một ngày tu tập các con trai phải giữ cho trọn vẹn nhà giữ thật tinh nghiêm, không có nói dối nhà để cho được đầy đủ công đức. Giới thứ năm của ngày tu tập bát quan trai giới là không có uống rượu, không dùng các chất kích thích. Giới này thì những ai mà nghiện ngập thì cũng khó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng giữ gìn nhé. Rồi giới thứ sáu của ngày tu tập bát quan trai giới là không đeo chuối anh lạc, tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Giới này thì à, quý Phật tử cũng cố gắng giữ tinh nghiêm nhé. Giới này thì chủ yếu ở người nữ thôi. À, chúng ta phải học gương của bà Hoàng hậu Mạt Lợi đấy nha. Bà Hoàng hậu, câu chuyện về bà Hoàng hậu Mạt Lợi chắc là nhiều Phật tử cũng nghe rồi. Nhưng sư chỉ nói lại một chút để những ai mới có thể nghe, những người cũ thì sẽ ôn lại nhé. Thì câu chuyện là thời Đức Phật còn tại thế, thì thủa đó uh, có một thương nhân tên là Ba Lợi. Thì vị thương nhân này khi ờ, đi thuyền ra biển mới được một vị hải thần tặng cho một cái ờ, áo hương anh rất là đẹp, một bảo vật một rất là quý của ở, ờ, ở dưới biển, hải thần, một vị thần ở biển. Thế cái vị thương gia này, thương nhân này, khi mà được cái bộ áo đẹp như thế, cái áo đẹp như thế thì không dám dùng và quyết định đưa về tặng dâng lên cúng biếu cho vua Ba Tư Nạp. Ờ, sau khi vua Ba Tư Nạc nhận được cái áo này thì vua cho gọi tất cả cung phi mỹ nữ ở trong cung đến. Nếu ai đẹp nhất thì sẽ tặng cho chiếc áo hương anh này. Thế nhưng tất cả cung phi mỹ nữ hôm đấy trang điểm đến rất đẹp lộng lẫy à, đến duy chỉ có hoàng hậu mạt lợi phu nhân là không đến thế vua mới cho hỏi tại sao lại hoàng hậu không đến thì những người nô tỳ mới nói rằng là hoàng hậu hôm nay tu bát quan trai giới nên hoàng hậu không có ra dự được không ra dự được những cái cái cuộc vui như thế này được hoàng hậu không ra dự thế vua mới bảo là không được giữ giới mà trái ý của trẫm mà bắt hoàng hậu phải đến lúc đấy thì vua ba tân nạc chưa biết đến phật pháp thế thì ờ, hoàng hậu đến hoàng hậu đến thì ờ, lúc đấy vua rất là ngạc nhiên trong hoàng hậu mặc cái bộ áo quần của cư sĩ không có trang điểm nhưng mà toát ra một cái vẻ đẹp rất là rất là tự nhiên rất là quý phái à và khi mà đức vua nhìn thấy vẻ đẹp như thế của hoàng hậu thì đức vua mới hỏi là sao mà hôm nay trông hậu lại đẹp như vậy hoàng hậu mới trả lời gì à, thần thiếp tự nghĩ mình là người phúc mỏng nghiệp dày nên mới sinh làm thân nữ còn mạng sống con người thì lại ngắn ngủi. Nếu không khéo tu thì rất dễ bị đọa vào ba đường ác. Do đó mà thần thiếp nghe lời Phật dạy, ngày đêm giữ gìn trai giới, tinh tấn tu hành để mong đời sau được phước. Vua Ba Tư Lạc nghe như thế xong, ấy, rất là tán thán, rất là cảm phục và quyết định à, trao cái chiếc áo Hương Anh cho Hoàng hậu. Thì Hoàng hậu cũng nói luôn, thiếp hôm nay thiếp giữ giới bao con trai, nên cái đồ này rất là quý, thiếp không có nhận. Vì nhận vào thì phải mặc, mặc ngay lúc đấy cho vua xem. Thế nhưng mà vua Hoàng hậu thì không có mặc những cái đồ đấy trong ngày tu trai giới. Cho nên Hoàng hậu bảo là thiếp không có nhận. Thế thì vua mới nói là nếu mà Hoàng hậu là người xứng đáng nhất không nhận thì áo này không thể tặng cho ai được. Thế Hoàng hậu mới bảo là thế thôi, uh, bệ hạ với thần thiếp hãy mang cái áo này đến cúng dường cho Phật. Rồi từ đó được nghe Phật thuyết pháp mà biết tu dưỡng tăng trưởng các thiện nghiệp. Đó, sau quyết định sau đó thì vua Ba Tư Nạc nghe lời hoàng hậu và quyết định mang chiếc áo đến à, cùng với hoàng hậu đến để à, biếu à, đến để cúng dường cho Phật này Kính thưa quý Phật tử, chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện này để làm gì? Để chúng ta học theo gương của Hoàng hậu Mặt Lợi nhé. Quyết giữ giới không vì những cái gì đó à, tầm thường của thế gian mà à, phạm vào giới thể của mình nha. Để cố gắng giữ gìn giới thứ sáu này cho thật tốt. Giới thứ bảy là không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, không làm trò nhạc và cố ý đi xem nghe Giới thứ tám là không ăn phi thời. Giới này thì à, cũng à, hơi khó giữ một chút nếu những ai mà bị huyết áp. À, thường chúng ta nếu bị huyết áp hoặc là chúng ta ăn ngày ba bốn bữa quen rồi thì chúng ta buổi chiều, bây giờ chúng ta giữ giới buổi chiều chúng ta có thể uống thêm sữa, uống trái cây ép rồi lọc bã lấy nước uống nhé. uống tạm mà để cho nó đỡ đói nha. Yeah. À, trên đây là tám giới của ngày tu tập bắt quan trai. Thì đại chúng phải ghi nhớ để mà giữ gìn tám giới này cho uh, thật tốt nhé. Thì giờ này đại chúng sẽ cùng uh, lắng nghe bài tán thán công đức giới luật. Uh, thì đại chúng chắp tay uh, lắng nghe. Kính thưa quý Phật tử, thiện nam tín nữ, các vị hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Phật dạy biển khổ không bờ, nếu không có thuyền tử bát nhã, thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề, cần phải lĩnh thọ giới Pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà được thành bậc chính giác. Dù đại thừa hay tiểu thừa cũng đều phải tu trì giới pháp. Người tại gia hay xuất gia cũng đều lãnh thọ giới. Nhưng chỉ vì người tại gia phần nhiều gia duyên ràng buộc, không thể suốt đời giữ gìn được, cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho các quý Phật tử gìn giữ trong một ngày một đêm, do công đức này đi qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề cũng ví như viên ngọc mani, thể của nó tuy nhỏ mà quý hơn tất cả loại ngọc, có thể làm cho tất cả chúng sinh được đầy đủ đồ vui thích. Giới luật này cũng lại như thế. Hôm nay, chúng ta tu nhân tốt này, tu bắt quan trai giới, có một ngày một đêm mà phúc báu không ngần, cho nên được công đức vượt trội hơn cát cõi trời, cõi người có được lợi ích như thế thì các Phật tử phải nhất tâm tôn trọng mà lãnh thọ. Giờ này chư Tăng có nói lời nào thì các Phật tử hãy nói theo sau để phát nguyện thọ giới. Mời toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ đồng quỳ gối để uh, chúng ta cầu thỉnh Đức Bổn Sư.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 Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Chư Hiền Thánh Tăng Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi Lai lâm chứng giám Lai lâm chứng giám Con nhờ sức từ Tam Bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con chúng ta lễ xuống một lễ kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng đệ tử chúng con pháp danh là đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phụng thỉnh một lòng phụng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng quý xin tam bảo rủ lòng từ bi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 chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng quý xin tam bảo rủ lòng từ bi cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay được thọ bát quan trai giới nay được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con quý thiện nam tín nữ người thọ trì bắt quan trai giới trước phải chân thành sám hối cho thân tâm được thanh tịnh cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ trước phải xúc rửa bình cho thật sạch trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ giới pháp thanh tịnh sám hối là gì Sám là ăn năn những cái tội trước mình đã tạo. Hối là nguyện từ nay rửa bỏ. Sám hối là một pháp giúp ngăn ác, diệt ác. À, và à, pháp sám hối này là tất cả những người con Phật cần phải thực hành, đều phải thực hành nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói theo quý Thầy để uh, ờ, sám hối.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 do vô minh che lấp chân tình khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường thiêu đốt kinh tường chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni náo hại các bậc hiền thánh náo hại các bậc hiền thánh hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng Bất thủy chung với vợ chồng Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Sát hại vô lượng chúng sinh Sát hại vô lượng chúng sinh Không có từ tâm thương xót Không có từ tâm thương xót Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý của chúng con Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý của chúng con Gây ra các ác nghiệp Gây ra các ác nghiệp Thân con sát sinh trộm cắp tà dâm thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt nói lời theo dệt ý con khởi tham sân si lừng lấy ý con khởi tham sân si lừng lấy tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế. Ngày hôm nay đối trước mười phương Tam Bảo, Ngày hôm nay đối trước mười phương Tam Bảo, cùng hiện tiền chư Tăng, cùng hiện tiền chư Tăng, chúng con tha thiết chí thành, chúng con tha thiết chí thành cầu xin sám hối cầu xin sám hối nguyện dứt tất cả các việc xấu ác nguyện dứt tất cả các việc xấu ác nguyện làm tất cả các hạnh lành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 một ngày một đêm tu giới bắt quan trai cho thanh tịnh, tức là gieo cái nhân xuất gia à, ờ, học à, mong cầu được giải thoát. Các vị đã biết à, giới rất là lợi ích và à, thực tập cái hạnh viễn ly rất là hạnh phúc thì phải à, chân thật mà lãnh thọ giới pháp à, các Phật tử phải nghe cho kỹ nếu uh, chư tăng con nói đến giới nào thì chúng ta sẽ đáp rằng mô Phật chúng con xin giữ được ạ à, nhé. Rồi bây giờ quý Phật tử chắp tay cùng lắng nghe. Giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay, máy cửa, vi tế côn trùng, chẳng cố tâm sát hại. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm vào tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, vậy các Phật tử một ngày một đêm không hành dâm dục, các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Như chư Phật, giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, nói không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Vậy các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ năm, như Sư Phật suốt đời không uống rượu, không dùng các chất gây say, không để một giọt thấm vào môi, Vậy quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, không dùng các chất gây say, các Phật tử uh, có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ sáu, như Sư Phật suốt đời không đeo chuối anh lạc, không xoa ướp dầu thơm vào mình, các Phật tử một ngày, một đêm không đeo chuối anh lạc, không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành tay tốt lắm. Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không nằm ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhà ca múa, cố ý xem nghe. Vậy quý Phật tử một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa cố ý xem nghe. Quý Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới cuối cùng của ngày bắt quan trai giới. Giới thứ tám như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời, vậy các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm rồi à, mời quý phật tử chúng ta cùng à, chấp tay để chúng ta hồi hướng cái công đức à, thọ cái thọ giới bác con trai à, quý phật tử sẽ nói theo chư tăng nhé con nay nhờ thọ công đức thọ bát quan trai giới này con nay nhờ công đức thọ bát quan trai giới này mà khỏi đọa vào ác thú mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa bát nạn biên địa nguyện đem công đức này nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thường bồ đề đều thành đạo vô thượng Bồ Đề. Quý xin chư Phật nhiếp trì nguyện này cho chúng con. Quý xin chư Phật nhiếp trì nguyện này cho chúng con. Sớm được thành tựu. Sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, mời quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Dạ, kính thưa quý Phật tử, à, vừa nãy à, các quý Phật tử đã được à, sư hội nhiệm chia sẻ một chút về cái hạnh phúc của người xuất gia, rồi à, nói qua về tám giới của Ngài Bát Quan Trai Giới và truyền giới cho à, các quý Phật tử để các Phật tử giữ gìn trong một ngày một đêm. À, kính thưa quý Phật tử, à, nói là hạnh phúc, à, các sư bây giờ rất hạnh phúc trong đời sống của người xuất gia, rất an lạc Ờ, rất hạnh phúc. À, nhưng những niềm hạnh phúc mà không có ngôn từ nào ở thế gian có thể diễn tả được. Nhưng để có được hạnh phúc như à, các sư ngày hôm nay, trải cũng phải trải qua rất nhiều, à, rất nhiều sự rèn luyện, gian nan à, ở trong rừng tu tập. À, nhưng những sự rèn luyện đấy trong quá trình rèn luyện các sư cũng đã thấy hạnh phúc rồi vì sự rèn luyện đấy hoàn toàn là tự giác không ai bắt các sư phải rèn luyện cả. Mà vì các sư đi tu, các sư muốn được rèn luyện, các sư muốn được trải nghiệm, muốn được khám phá bản thân mình. Cho nên các sư tự nguyện rèn luyện và khi chúng ta tự nguyện làm việc gì thì đều rất hạnh phúc. Giống như à, các sư nói là chúng ta à, có người nào, những cái đứa trẻ nhỏ nhỏ ấy, trẻ nhỏ con chúng ta ở nhà mà thích chơi điện tử nó chơi thông đêm suốt sáng nó cũng không thấy à, chán không thấy mệt vì sao? Vì nó rất là ham thích, nó tự nguyện, nó ham thích chơi điện tử. Kể cả nó mệt, nó mất tiền, nhưng nó vẫn thích chơi. Vì sao vậy? Vì nó ham thích, nhưng cái ham thích của nó là ham thích do vô minh dẫn đến đau khổ. Còn các thầy, các thầy ham thích việc tu, ham thích rèn luyện, ham thích khám phá bản thân mình. Nhưng cái ham thích của các thầy phải trải qua rèn luyện, cái rèn luyện đấy được trí tuệ soi sáng, à, được chân lý soi sáng, được à, các bậc thiện hữu tri thức nâng đỡ. Cho nên những sự rèn luyện đó các thầy thấy rất hạnh phúc. Đó. Thế thì à, à, nhưng trải qua cái đấy thì như sư bảo nhiệm cũng phải trải qua cái cửa đầu tiên là đi xuất gia. À, quý phật tử nhá. À, ngày xưa sư đi xuất gia cũng vất vả lắm. Sư là một trong những người phải trốn nhà đi xuất gia. À, hồi đầu mẹ sư cũng không cho xuất xuất gia đâu. À, thế thì vì à, nhà thì hai bố mẹ lấy nhau sinh ra được một người con chung là à, sư sinh bốn năm người nhưng mất hồi đấy hồi trước thì cái bệnh dịch tả rồi các thứ mất thế còn mỗi mình sư thôi thế bố mẹ rất là yêu yêu quý à, thế thì lúc đấy thì bố cũng mất rồi còn mỗi mình mẹ mẹ cũng không cho đi tu nhưng lúc đấy sư cũng nghĩ rằng là mẹ thì bây giờ có anh chị ở nhà lo cho rồi anh trai anh trai thì là mẹ cũng có một anh trai con riêng của mẹ vì à, mẹ thì lấy chồng đi bộ đội rồi chồng chết trong chiến tranh à, sinh ra được một người con trai sau đó thì mẹ mới lấy à, bố của à, sư bây giờ à, sau đó sinh ra mình sư à, thế còn à, bố sư cũng vậy đi bộ đội rồi à, vợ mất vợ ở nhà mất thì đến khi hai bố mẹ lấy nhau để thế thế hai bố mẹ lấy nhau thì được mình sư cho nên cái việc sư đi xuất gia rất là khó và sư phải trốn đi xuất gia ngày 15 tháng 7 sư đi xuất gia và đến ngày 20 tháng 7 sư mới báo về nhà là con đi xuất gia rồi thế thì lúc đấy thì mẹ <laughs> sư cũng rất là khóc à, sau đó thì lên chùa đòi sư về à, cả người nhà <laughs> cả người nhà nữa lên chùa đòi sư về thế lên thì cũng à, à, nghe các sư đi tu rồi lâu rồi cũng nói cũng nói giống như sư vừa chia sẻ đấy đấy nó đi tu là nó thoát khỏi những cái ràng buộc công việc à, vợ chồng co, à, vợ con à, tiền bạc rồi nó không bị những cái mối nguy hiểm ở ngoài xã hội lo lắng à, nó không bị nợ nần không bị người ta đòi nợ rồi không bị người ta đánh đập Ờ, không bị lo bà không phải lo việc đấy đấy đi tu như thế có phải an ổn không đấy, cho nên bà cứ để cho nó đi tu thế thì cung mẹ sư lúc đấy cũng êm êm rồi khi nghe các sư chia sẻ như thế êm rồi thế lên gặp sư phụ sư phụ nói cho một câu nữa một vài câu nữa khoảng đâu 10 phút gì đấy thì bắt đầu là thuận luôn à, từ đấy thì à, cũng yên cho sư đi xuất gia à, ở nhà cũng hộ trì lo tất cả mọi việc uh, gia đình, tất cả mọi thứ để cho sư không bị phiền muộn về gia đình nữa, việc ở nhà nữa. À, sau đó thì một thời gian ngắn sau thì mẹ sư cũng bắt đầu kết duyên với Phật Pháp. Rồi cũng biết lên chùa làm công quả. Đợt đầu tiên thì lên chùa 3 tháng. Và bây giờ thì sư cũng rất là hạnh phúc vì mẹ sư đã lên chùa làm công quả lâu dài. Và à, mẹ sư cũng đã là Phật tử trong một à, đạo tràng ở chùa và tu tập rất tinh tấn. Hôm Tết ra trong chương trình gặp mặt bố mẹ các sư ấy, thì uh, sư phụ cũng cho ra gặp thì sư cũng nói chuyện cũng thấy cô trưởng nhóm uh, mà mẹ sư đang là đạo thành viên trong nhóm đấy nói rằng là uh, bà cụ tu tinh tấn lắm uh, mặc dù ốm đau uh, chân thì đau lưng thì đau nhưng không bỏ thời khóa bữa nào nhờ người dìu lên tránh điện lúc nào mà không lễ được thì ngồi vái uh, rất là tinh tấn đó điều đấy sư nghe như thế sư cảm giác rất yên tâm cho nên sư ở trong rừng tu tập sư không phải lo cái gì cả bởi vì bây giờ duy nhất nỗi lo của mình nếu có lo thì chỉ lo cho mẹ thôi. Vì mẹ là người có ân, đối với thế ở thế gian mẹ là người có ân nhất mình. Mà mẹ ở chùa rồi, ở chùa thì không phải lo một cái điều gì cả. Các Phật tử thương mẹ còn hơn là có khi con ở thế gian lo cho mẹ. Vì họ lo cho mẹ mình ngoài việc lo ăn, lo thuốc men, lo uh, hướng dẫn cho mẹ tu tập, còn biết ờ, còn biết lo cho mẹ mình, hướng dẫn cho mẹ mình tu tập nữa. Cho nên rất là yên tâm, sư rất là yên tâm. Đó là một cái hạnh phúc nữa của người xuất gia. Và đấy, các Phật tử, tất cả những ai mà muốn xuất gia thì cũng phải vượt qua những cái chướng ngại đấy đấy nhá. Chướng ngại cản trở nếu ai là gia đình chưa thuận. Nhưng mà chúng ta vượt qua rồi, giống như sư bây giờ, cả gia đình ai cũng thuận hết. Ờ, anh em bà con ngày xưa là phải họp nhau lại để gì cử người ra cùng với mẹ lên chùa đón sư về, đòi sư về. Nhưng bây giờ cả gia đình, cả họ hàng ai anh thuận, à, rất là tốt nhá. Đó. Rồi, bây giờ thì à, Sư có chia sẻ một chút như thế. Bây giờ mời toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ à, chuẩn bị à, hồi hướng nhé. Đây, mời quý Phật tử chúng ta đồng hướng về Tam Bảo để chúng ta hồi hướng. thọ giới công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chương sành phiền não nguyện được trí tuệ thâu sáng ngời nguyện các tội chương thảy tiêu trừ đạo nguyện đêm công đức tu hành này chân trời mười phương không cả. chúng con cùng loài được lên vô dân. từ quý ơi phật ơi nguyện cho